Kính thưa đại chúng, câu hỏi thứ nhất từ uh, YouTuber của Đặng Kim Anh. Đặng Kim Anh gửi câu hỏi về hỏi Thầy thế này. Con kính bạch Thầy, con đã được đọc câu chuyện Đức Phật giúp cho thành Vesali thoát khỏi nạn, hạn hán và dịch bệnh. Lúc đó Đức Phật đã cho Chư Tăng đi quanh thành phố Vesali để tụng bài kinh Tam Bảo con cũng đã từng nghe Thầy giảng về câu chuyện này rồi, tuy nhiên con vẫn không hiểu là điều gì đã làm nên uy lực của bài Kinh Tam Bảo này mà lại có thể giúp cho cả Kinh Thành Vesali thoát khỏi được tai họa ạ. Điều này con đã thắc mắc từ lâu và đã hỏi một số người, nhưng con vẫn chưa hiểu, mong Thầy giảng giải cho con được hiểu. Con xin thành kính tri ân công đức của Thầy ạ. À. đại chúng rõ câu hỏi của bạn này chưa? bạn Đặng Kim Anh. Tức là bạn ấy ờ, đọc cái bài Kinh Tam Bảo. Bài Kinh Tam Bảo thì chùa mình Phật tử gần như ai cũng biết rồi và có nhiều người thuộc rồi, nghe không? Thuộc cái bài, cái phần thân kinh đấy. bài cũng ngắn thôi mà. Chúng ta mà đọc nhanh thì chỉ mất khoảng độ 10 phút là xong bài. Ừ. Thế và xuất xứ cái duyên khởi của bài kinh này chính là khi mà thành phố Vesali cái thành phố Vajali ở Ấn Độ đến bây giờ vẫn tồn tại và ai đi sang Ấn Độ thì đều có thể đến thăm cái thành phố Vesali bây giờ vẫn tồn tại. Đấy. Như vậy là mấy nghìn năm thành phố ấy vẫn còn. À, tất nhiên nó đã thay đổi khác với thời Đức Phật rất nhiều rồi. Và tại cái thành phố này đã xảy ra một cái nạn, đó là vừa hạn hán và dịch bệnh chết vô số dân. Thế thì vua quan tướng lĩnh các tiểu bang ở đây á, họ họp với nhau vào và họ bảo bây giờ thì chỉ có Đức Phật mới cứu được thôi. Họ không biết làm thế nào vì nó hạn hán đến bốn năm tháng nay, khô kiệt hết tất cả, cây cối chết mùa màng, chết hết. Dân chúng đói khổ, chết gọi là chết mà chỉ còn kịp khênh xác vứt ra ngoài thôi chứ còn không kịp đi chôn nữa. Đại chúng hôi thối nồng nặc khắp cả thành phố. Cái nạn đến như vậy, Thầy nghĩ chết chắc rất nhiều, không biết chắc phải chết sẽ đến hàng triệu người một cái thành phố chứ không ít. Và chúng ta biết có thể thời Đức Phật ấy, dân chúng cũng đông chứ chưa hẳn đã không đông đâu. Ừ, mình không biết được cái chuyện đó. Trong sử không nói, không có thống kê dân số, nhưng mà mình chưa biết được. Và trên trái đất này đã có nhiều thời kỳ à, của loài người xuất hiện. Có khi là có những thời kỳ rất là, là rực rỡ, rất là phát triển và dân số rất là đông, chứ không phải chỉ có 7-8 tỷ như bây giờ. Nghe không? Đó. Thế thì các tướng lĩnh mới hội họp lại để đề nghị là bây giờ cử người lên để thỉnh Phật đến Phật cứu cho. Thế và sau đó thì họ đã cử người đến để gặp Phật. Và Đức Phật thì biết chuyện rồi. Và sau đó thì Đức Phật đã cử 500 vị tỷ kheo ờ, cùng đi cùng với Ngài đến cái thành phố Vesali này. Và Đức Phật cho tất cả các thầy tỳ kheo này tụng bài Kinh Tam Bảo này. Bài Kinh Tam Bảo này còn có cái tên nữa là Kinh Châu Báu vì trong đấy nói đến chữ châu báu tam bảo là châu báu mà đó cho nên còn có cái tên là kinh châu báu thế và chư tăng sẽ đi xung quanh thành phố này tụng cái bài kinh này ba vòng đấy, cái thành phố nó lớn lắm đi ba vòng đi suốt một đêm mới hết ba vòng đấy thưa đại chúng một suốt một đêm đó là 10, 12 tiếng đồng hồ mới mới hết phải không? Thế thì thầy cứ tính sơ sơ thế mọi người đi bộ chắc khoảng được bốn cây số một một giờ là suốt đêm mười mấy tiếng đồng hồ nó cũng phải bốn năm chục cây số ờ, đường vòng đấy tất nhiên không phải là vòng hết bao có thể một số các dãy phố nào đấy thôi thế và chư tăng đã tụng suốt đêm mà ba lần cái bài kinh này thế và sau đó thì đại chúng biết là cái dịch bệnh ở đấy nó nó hết và dân chúng trở lại được an lành mưa đổ xuống giải được cái hạn hán ở đấy thì đại chúng thấy cho nên cái bài kinh này được gọi là bài kinh mà giải cứu nạn dịch Ừ. vì thế cho nên trong cái đợt à, dịch này của thế giới và của đất nước chúng ta thì tất cả tăng ni phật tử chùa ba vàng ở đâu cũng biết và cũng tụng bài kinh này hiện tại ở chùa mình thì vẫn thế buổi tối các ờ, cư sĩ phật tử đang ở chùa cũng đi xung quanh chùa ba vòng để tụng bài kinh này Đấy. thế và thầy thì thầy vẫn tin tin chắc cái năng lực của bài kinh này gia hộ cho đến bây giờ đấy và các phật tử của chùa các gia đình phật tử của chùa cũng chưa có một ai bị dính mắc vào covid cả đấy hàng hàng gọi là hàng chục ngàn các gia đình phật tử của chùa chưa một gia đình nào báo cáo về bị dính mắc covid cả Đó. có tu tập cho chân bài kinh này có tên là kinh parita có nghĩa là hộ trì an lành cũng có nghĩa hộ trì an lành Đó. thế và bài kinh này là chùa cũng phổ biến rất nhiều thế thì bạn à, đặng kim anh bạn ấy thắc mắc bạn hỏi con không hiểu là cái gì mà làm nên cái oai lực của cái bài kinh này mà có sức mạnh như vậy thưa đại chúng đấy thì thầy xin chia sẻ trả lời cho bạn kim anh cũng như đại chúng chúng ta cùng nghe thì cái oai lực của bài kinh này nó chính là do mấy cái vấn đề sau đây thứ nhất tam bảo đức phật đức pháp và đức tăng là cái ngôi vị thật sự là tôn quý cao quý nhất đức phật là con người cao quý nhất, là một chúng sinh cao quý nhất trên tất cả hoàn cầu vũ trụ này. Nếu gọi Ngài là chúng sinh thì là chúng sinh cao quý nhất. Ở nơi Ngài hội tụ tất cả những cái gì cao đẹp nhất, tuyệt vời nhất về đức hạnh, về trí tuệ, về tất cả mọi cái công đức, những cái gì đẹp đẽ nhất là hội tụ ở nơi Đức Phật. Giáo pháp của Phật là từ chân lý mà ra Đức Phật là người chứng đạt thể nhập chân lý. Cho nên ý, giáo pháp của Ngài là Ngài nói ra là từ chân lý mà nói ra. Giáo pháp của Ngài là con đường dẫn đến chân lý, là sự thật của thế giới này, của cuộc sống này. Đó. Rồi các thánh đệ tử của Ngài thật sự cũng là những con người vô cùng cao quý và vô cùng cao quý. Đức hạnh cũng rất là viên mãn rất quý báu. Không thể ở đâu mà tìm ra được một cái hội chúng, thánh chúng quý báu như vậy. Cái chữ thánh của Phật giáo mình nó khác hẳn với cái chữ thánh mà dân ta thường dùng. Ví dụ như chúng ta cũng gọi Ngài Khổng Tử là thánh hay gọi Đức Thánh Trần là thánh hay là à, Mẫu Liễu Hạnh là thánh vân vân. À, nhưng mà thánh đấy không thể so với thánh trong Phật giáo. Các bậc thánh trong Phật giáo là bậc thánh đã xuất thế, đã ra khỏi tam giới luân hồi sinh tử rồi. Chứ còn các vị thánh kia thì vẫn trong trầm luân, thánh kia, chúa kia vẫn ở trong trầm luân. Cho đến trời đế thích, trời phạm thiên, trời phi phi tưởng vẫn còn luân hồi cơ mà, thưa đại chúng. Cao nhất như trời phi phi tưởng, đấy vẫn còn luân hồi. Đấy Ông Tiên A Tư Đà là cái người mà đoán tướng cho Thái tử Tất Đạt Đa, ông tu mà ông đắc, và sau này ông sinh lên cõi trời đấy à, phi phi tưởng mà nhưng rồi hết kiếp rồi ông cũng sẽ đọa đọa làm con trùng ở trong yếm châu đấy chứ không phải chuyện thường đâu đó thế cho nên ấy, tất cả những cái gì nếu mà các bậc thánh đệ tử của đức phật thì mới xứng đáng cái nghĩa bậc thánh hoàn toàn trong sạch tịnh khiết cao quý tuyệt vời thưa đại chúng đấy là sự thật nhưng ngài thầy vẫn nói ngày xưa thầy ao ước ở làm sao mà trên đời này Thầy gặp và Thầy tìm được một con người thật sự là hoàn thiện. Có không? Liệu có một con người nào tốt đẹp toàn diện không? Gọi là toàn bích không một mảy may vẩy bụi không? Lúc ấy Thầy nghĩ chắc không có. Nhưng mà khi biết đến Phật Pháp, đọc về tiểu sử về Đức Phật thì Thầy biết à có, trên đời này có con người đấy. Và mình thật là may mắn hạnh phúc là mình được tiếp cận với những lời dạy của con người ấy chính là Đức Phật và tăng đoàn của Ngài rất là cao quý thưa đại chúng đó thứ nhất là tam bảo là một sự cao quý chân thật không phải các ngài tự đặt cho mình cao quý đâu thưa đại chúng mà chính do công phu tu hành rèn rũa thanh lọc nội tâm trau dồi các đức hạnh mà các ngài tự thân cao quý Đấy. ở đây là cái đức của các ngài nó vòi vọi mà Đó. cho nên ai có tu tập rồi ở đây ờ, thầy nói rất là là là là là, là cụ thể là ai có tu tập có thực hành giới đức thì dần dần tự sẽ thấy mình cao quý. Cái thấy đấy là thấy thật. Lúc ấy người ấy mới biết tự trọng, mới biết chính mình kính trọng mình, là kính trọng cái nhân phẩm của mình, cái đức của mình. Cái người này không phải là người tự kiêu, nhưng lúc ấy người ta thấy quý lắm. Cái nhân phẩm này quý hơn cả vàng, quý hơn cả ngọc, không có thể đem nó đi đánh đổi lấy bất kỳ một cái gì tự nhiên tu sẽ thấy cái đức nó lớn lên như vậy cái đức nó vòi vọi lên như vậy đấy thưa đại chúng không thể cân lường được cái đức này mà cái người tu chân thật tu sẽ thấy cái đức này như vậy đấy đức phật rõ biết như vậy các bậc thánh đệ tử ngài rõ biết như vậy cho nên các ngài mới nói là các ngài là bậc ứng cúng là xứng đáng được cúng dường và các ngài rất xứng đáng được cúng dường và ai cúng dường cho các ngài đều sinh phước báu vô lượng vô lượng luôn các Ngài không phải là khoe thế đâu, không phải như là mấy cái, cái vị đi lừa đảo ngoài kia, bảo tôi ừ, xứng đáng được cho tôi lắm đấy, các ông phải phải cho tôi, đấy không phải. Các Ngài tự biết ai mà cúng cho mình người đó tự sinh ra phước báo vô lượng. Thế các bạn. tức là có tu rồi thì mới tự thấy cái công đức. Cũng giống như một anh lực sĩ khi anh rèn luyện, anh võ sĩ, nội công thâm hậu thì tự anh ấy biết cái năng lực của anh ấy. Và mặc dù trong bên ngoài anh rất là bình thường, có khi lại còn rất là mảnh khảnh, nhưng anh tự biết cái nội lực của anh nó rất là lớn mạnh đúng vào anh nghĩ là có thể là mình bị siêu liêu ngay đấy thì cái bậc tu hành chân thật người ta tự thấy được cái đức của người ta nó lớn nó cao quý chân thật cho nên ấy, trong kinh phật có kể câu chuyện ngoại đạo họ tính họ đến để họ nói xấu phật hôm ấy họ đã bày binh bố trận hết rồi và họ đã bố trí là họ sẽ ngồi ở trên cao đức phật phải đi đến là phải đến ở chỗ thấp họ đến trước cái hội trường đấy họ ngồi lên trên chỗ cao hết trước đại chúng thấy không đấy. đọc trong kinh ờ, trong kinh a hàm đấy. đấy thế thì họ tính là họ ngồi lên trên họ nghĩ là mình sẽ cao hơn phật mình ngồi lên phía trên và đại chúng biết khi đức phật và chư tăng đến thì lập tức tự nhiên cái chỗ họ ngồi nó lún xuống thấp hẳn xuống à, đức phật đi lên tự lên cao luôn thưa đại chúng cái đất tự nó nổi lên do cái đức đấy thưa đại chúng không phải chuyện bình thường cái chuyện đấy là chuyện thật cho nên ấy, với các bậc thánh thực sự mà nói ấy, cái, cái, cái, cái đức của ngài nó còn nặng nếu nói nặng hơn cái trái đất này này nặng lắm thưa đại chúng đức của ngài nó rất là nặng cái chữ trọng đấy gọi là đức trọng là đức nó rất là nặng nó rất là lớn mà phải tu thật thưa đại chúng nó chính bằng cái công phu hàng ngày gột rửa mình hàng ngày rèn rũa mình hàng ngày đấy thưa đại chúng một chút một chút hàng ngày gột rửa mình, lau chùi mình. Mà thưa đại chúng, nhiều khi gột rửa mình là tứa máu đấy chứ không phải không đâu. Bỏ một cái thói hư tật xấu của mình là tứa máu ra đấy, đau khổ lắm đấy. Không phải đơn giản, nó mới thành được cái đức cho mình chứ. Ừ. Cái đức ấy nó mới ôm trọn được mọi người, nó mới bao dung được hết tất cả, chứ không phải cái chuyện thường. Cho nên Thầy nói là tam bảo là chân thật cao quý cao quý chân thật chứ không phải là cái chuyện tô vẽ lên hay là cái chuyện gọi là lăng xê lên không phải không cần đài báo nào lăng xê các ngài cả các ngài tự biết cái đức của mình nó rất là lớn thế cho nên ở đâu có vị a la hán trụ ở đó thì 60 dặm xung quanh không có thiên tai cơ mà trong kinh nói rất rõ ở đâu có vị a la hán thì 60 dặm xung quanh không có thiên tai hòa thượng Tuyên Hóa cụ cũng là một vị thánh tăng đấy. Cụ dám nói là ta mà ở đâu thì ở đó cấm không được động đất. Quả nhiên như vậy. Cái chùa Kim Sơn của Ngài ở Mỹ, cái khu vực đấy là thường xuyên động đất. Khi mà Ngài sang Mỹ, Ngài đến cái chùa đấy, Ngài ở là hết động đất luôn. <laughs> Thổ địa Long Thần phải giữ cho yên, không được động đất. Đại chúng. Đấy. Thế nhưng mà có một đợt Ngài đi sang Đài Loan, Ngài truyền giới cho Chư Tăng, đi ba tháng liền. Khi Ngài vắng mặt ở đấy, ở nhà nó, nó động đất trộm, <laughs> từ đại chúng, vắng mặt Ngài, thế còn ngài bảo ngài ở đâu là đấy không được động đất cái chuyện ngài nói là ngài nói rất là công khai vì ngài rõ biết cái điều đó đại chúng thấy không thế cho nên đối với người tu chúng ta đó là thật tu chứ không thể giả tu mà có đức được thưa đại chúng giả tu chúng ta có thể làm ra vẻ đạo mạo này khác các thứ nghe không? nhưng mà thật sự là trong tâm mình không có chút đức nào còn người ta thật sự công phu thật sự tu tập thật sự gột rửa thật sự sửa mình thì nó mới sinh ra cái đức được, thưa đại chúng. Cái người ấy nó vẹn toàn tất cả, nhân nghĩa, hiếu, đức đầy đủ hết, thưa đại chúng, trong con người này, trí tuệ mọi cái. Cho nên, chúng ta phải thấy tam bảo quả thật là một cái núi đức vô cùng to lớn và cực kỳ cao quý chân thật rồi tam bảo lại là cái chỗ nương tựa tối hậu duy nhất cho chúng sinh không phải thầy theo phật mà Thầy nói thế đâu, thưa đại chúng. Thầy cũng đã từng à, học rồi cũng từng đi vào một, hai cái tôn giáo, cũng học giáo lý của người ta và tìm hiểu. Nhưng mà rồi các tôn giáo khác mình cũng có tìm hiểu qua. Nhưng mà Thầy tự biết, tự thấy rằng không có một tôn giáo nào chân thật được như Phật, Phật giáo. Nghe không? Cho nên Tam Bảo là duy nhất chỗ nương tựa cho chúng sinh. Đây là cái chỗ duy nhất đấy, chỉ có Tam Bảo mới cứu độ được chúng sinh thật sự ra khỏi cái biển khổ này mà thôi, thưa đại chúng. Chỉ có Tam Bảo, không có một tôn giáo nào. Không có một tôn giáo nào khác. Một trăm tôn giáo, một nghìn tôn giáo Thầy cũng khẳng định nếu ngoài Phật giáo thì không có tôn giáo nào cứu độ được chúng sinh cả, cho đến cùng. Đấy. Cho nên, không phải dễ mà ông Albert Einstein ông lại nói rằng nếu ở trên thế giới này có tôn giáo à, thì tôi sẽ là một tín đồ của đạo Phật. Tôi sẽ đi theo đạo Phật. Cho nên cuộc đời của ông về sau là ông hướng theo Phật giáo, mặc dù trước đó ông là một người theo theo công giáo. Đó, nhưng về sau đó ông theo Phật giáo. Mà thầy nói là từ từ, từ cái bộ kinh Lăng Nghiêm đấy là ra được cái thuyết tương đối ở trong đấy đấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Trong kinh Lăng Nghiêm đấy, thầy nói là tu học kinh lăng nghiêm có thể hiểu được cái lý thuyết tương đối của ông ấy không phải chuyện bình thường đó thế cho nên thầy dám nói là tam bảo thật sự là chỗ duy nhất trên thế gian này để cho chúng sinh quay về nương tựa mà thôi đó. và tất cả đức phật và chư tăng thánh tăng đệ tử của ngài đều là những người có cái nguyện chân thật cứu độ chúng sinh nguyện thật chứ không phải các ngài nói miệng đâu các ngài có tấm lòng thật những câu chuyện Đức Phật xả thân cứu chúng sinh, phải xả thân để cứu cọp đói, cắt thịt để cứu ừ, con chim, nhiều nhiều, hàng trăm, hàng nghìn những câu chuyện như thế. Các thánh đệ tử Phật đều đã làm. Ngài Xá Lợi Phất cũng đã từng móc mắt ra để thực hành hạnh bố thí. Đại chúng theo, Đức Phật thì có những kiếp là khoét thân mình, đổ dầu vào làm đèn để cầu Pháp, đốt đèn cầu Pháp. Nhiều lắm, thưa đại chúng, mà những cái đấy đều là những việc thật đấy. À, đại chúng đây đại chúng thấy ở việt nam mình đây này hòa thượng thích quảng đức đại chúng biết không đấy cũng vì pháp sẵn sàng thiêu thân đấy vì pháp thiêu thân thiêu thân luôn không tiếc và ngài nguyện để lại cái trái tim mà bây giờ trái tim của ngài vẫn được lưu giữ ở tại ngân hàng nhà nước đại chúng đốt hàng ngàn độ mấy nghìn độ không cháy cái trái tim ấy đại chúng thấy có lạ không trái tim cũng là thịt thôi mà thịt gì mà đốt mấy nghìn độ không cháy sắt nung còn chảy gang nung còn chảy nghìn độ là chảy mà thịt gì mà nung mấy nghìn độ không cháy này chúng thấy có khủng khiếp đấy chúng ta phải thấy những cái mâu nhiệm đấy là chân thật đấy đều là những cái tu chân thật những cái nguyện chân thật của các ngài hết mới được như vậy tại sao lại chỉ có trong phật giáo mới có xá lợi xá lợi của phật xá lợi của các vị thánh tăng mới có không có tôn giáo nào trên thế giới có xá lợi cả duy nhất chỉ trong phật giáo chúng ta mới có xá lợi thưa đại chúng đại chúng thấy sao à, đấy đặc biệt vậy nên cho nên các phật tử chúng ta phải biết chúng ta có duyên với phật pháp là một cái phúc lành vô cùng lớn thầy nói là có người bảo thế thầy đi tu giờ thầy có ân hận gì có tiếc đời không <laughs> thầy bảo sao lại hỏi thầy thế thầy chỉ thấy là thầy quá may mắn có hạnh phúc là thầy được gặp phật pháp và được đi vào con đường phật pháp thầy thấy thầy quá hạnh phúc thầy thấy thầy quá may mắn chúng ta thế đây, đó nhá. Như vậy thì sao? Mấy cái điều Thầy vừa trình bày để nói đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng đều là những cái chân thật ở đời này, đều là những cái cao quý nhất ở đời này, đều có những cái giá trị chân thật ở đời này. Cho nên, bài Kinh Tam Bảo là bài kinh tán thán công đức của Tam Bảo. Ngợi ca Phật bảo là châu báu thù diệu, ngợi ca pháp bảo là châu báu thủ diệu ngợi ca tăng bảo là châu báu thủ diệu thì chúng ta biết rồi và cái người mà tán thán ngợi ca những điều chân thật những điều tốt đẹp thì người ấy được phúc báu chính chúng ta được phúc báu thưa đại chúng đúng không thứ nữa chúng ta ca ngợi một cái điều chân thật đức phật đức pháp đức tăng là chân thật chúng ta ca ngợi tán dương những điều chân thật thì sao nó có cái năng lực của cái sự chân thật. Chúng ta đã từng nghe học cái bài kinh là nguyện lực chân thật rồi, nghe không? Đấy, nguyện lực chân thật trong 10 cái độ thập độ của Phật giáo Nguyên Thủy có một cái độ gọi là chân thật ba la mật. À, chân thật ba la mật. Đó. Thế thì chúng ta biết sức mạnh của sự chân thật. Khi chúng ta tán dương tam bảo chân thật cao quý một cách với tấm lòng thành kính thì nó phát sinh một cái năng lực rất là lớn thưa đại chúng năng lực từ phía mình từ phía tam bảo hai cái năng lực này nó tạo lên một cái năng lực rất tốt thế cho nên mới nói rằng khi chư tăng đi xung quanh thành vesali tụng bài kinh này lên tán dương công đức của tam bảo cộng hưởng thành một cái năng lực rất lớn khiến cho tất cả cái bầu trời đấy đều cảm ứng và đều trở thành thanh mát an lành chư thiên thiện thần họ đều hoan hỉ và họ đến họ hộ trì cho Đấy, thưa đại chúng, đấy là sự thật nhé. Lời nói thật nó có sức mạnh mà thưa đại chúng. Lời nói thật nó có sức mạnh, lời thề chân thật nó cũng có sức mạnh chứ không phải không. Cho nên chúng ta tán dương tam bảo, cái này chính là do sức mạnh của sự chân thật, sự thật. Tam bảo là thật, tam bảo cao quý cũng là thật, không phải là giả dối. Tam bảo là cứu độ chúng sinh cũng là thật. Tất cả chư Phật, Bồ Tát, chư Thánh Hiền đều có một cái nguyện cứu độ chúng sinh, đấy là thật và ngài nguyện cứu thật nguyện độ thật cho nên chúng ta tán dương cái sự thật ấy một sự thật cao quý ấy nó sinh ra được cái năng lực như vậy đấy thưa đại chúng đây chính là do sự thật hay cũng gọi là sức mạnh của chân lý thưa đại chúng chân lý không có ai có thể thắng được chân lý là sức mạnh vô biên đó đấy là do những cái này mà bài kinh tam bảo có giá trị như vậy nên chúng ta hãy hãy cùng nhau và ngợi ca tán dương tam bảo nhé